ra thị trường à, điện Nhật trước khi à, test bếp giao cho khách thì à, bên shop sẽ giới thiệu một số dòng sản phẩm có mức giá khác nhau để cho các bạn thương thích mà lựa chọn thì nhiều mức giá thì nói chung là đây thì mức giá từ 1 triệu 8 1 triệu 9 2 triệu 2 triệu mấy nhiều phân khúc đây là bếp số 1 nè giá là 7 triệu bếp thì có mặt kính bằng cờ lực hiệu là Osakaga 210H050 bếp số 2 là bếp kiểu Vinai giá là 5 triệu rưỡi bếp số 2 mã là S660 VCTS đây đây là dòng bếp cao cấp có mặt Tính bằng cường lực Phun nghi nắp Và phun chức năng Bếp số 3 cũng vậy Giá là 4 triệu 8 Cũng là hiệu Rinnai RTS63 VCTS Cũng là dòng cái à, dòng bếp à, kính Full inox Bếp số 4 là bếp mặt trắng men Kiểu bếp nút nhắn Có hiệu là Paloma BA39 phở Giá là 2 triệu tư bếp số 5 giá 2 triệu 2 dòng bếp mặt men hiệu là Paloma BAN 39VA thì bếp này thì nó cũng sẽ có tính năng gan nè và chế độ chọn nhiệt độ chiên và nấu cơm nấu nước và nấu cơm bếp số 6 là giá hai triệu rưỡi bếp có hiệu là Harman bếp thì mặt kính cường lực bếp thì à, bếp nướng thì à, bằng điện tử Đây. bếp nướng bằng điện tử giá là hai triệu rưỡi bếp thì có mặt kính bằng cường lực bếp số 7 giá là 7 triệu có hiệu là Rinnai RTE 62 VCT NB bếp này có mặt kính cường lực full inox và viền cũng bằng inox nè bếp này là bếp uh, cao cấp full chức năng bếp số 8 có giá là 4 triệu 8 hiệu là Rinnai S650 Vega bếp này full chức năng full inox và có viền bằng inox nè bếp số 9 giá là 2 triệu 2 mặt trắng men có hiệu là Rinnai Rinnai KG661C ICN36H bếp có mặt trắng men giá là 2 triệu 7 thì à, bếp số 12 có giá là 2 triệu 9 kiểu bếp là Rinnai nút xoay KG34 NBK bếp này đời 2019 bếp số 14 giá là 1 triệu 9 có hiệu là Paloma IC330SB biết thì có mặt là trắng men biết số 15 giá 2 triệu 9 có hiệu là Paloma S37K đây là nút ờ, hẹn giờ nấu 30 phút đây bếp số 16 2 triệu tư kiểu bếp ờ, mặt men nút xay có hiệu là KGM 56 563 BL, BE bếp số 17 giá là 2 triệu 2 kiểu bếp Trinai NTM 56 BL và bếp số 18 giá 2 triệu 3 Trinai KGM 563 GG số 19 1 triệu 8 kiểu bếp Paloma màu đen S330SB giá là 1 triệu 8 số 20 giá là 4 triệu 7 có hiệu là Paloma N36WA bếp này phun chức năng có hẹn giờ nấu ờ, cho hai bếp nấu và một bếp nướng có tính năng đầy đủ đây thì có dòng bếp từ nè nếu mà các bạn có nhu cầu chọn bếp á, thì các bạn liên hệ với bên shop để có nhân viên ờ, bán hàng sẽ tư vấn cụ thể hơn nếu mà các bạn chốt bếp nào á chỉ cần gỡ cái mã số lên thì nhân viên sẽ kết bạn và gửi hình chi tiết các bếp mà các bạn chọn xem ờ, hình thức bên trong và bên ngoài và có thể là thử bếp cho các bạn xem khi các bạn ờ, chọn mua bếp thì giờ bên shop sẽ test ờ, bếp để giao cho khách đây đây là cái bếp uh, Hyundai KCM66 CTSPL đây là nội thất bên trong cái bếp đây thì giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn cùng xem ngoại thất và test những tính năng của bếp đập lên đây là ngoại ngoại thất của bếp đây đây là bếp nướng này có vỉ nướng bằng inox bây giờ tôi sẽ à, xuống đi ra vào ưu điểm của bếp ga Nhật á, so với bếp ga Việt Nam bếp ga thì được xuất xứ từ nhật nên sử dụng rất là bền thứ, thứ hai á sử dụng rất là an toàn có cảm biến phá ga tự động đây cái đầu cảm biến cái đầu bằng đồng giống cái đầu của hàng khi mà nước <clears throat> trào làm tắt lửa hay gió thổi làm tắt lửa thì chỉ sau 5 đến 7 giây thôi cảm biến sẽ nhận được tín hiệu bếp sẽ tự động phá ga lại cho nên sử dụng rất là an toàn thứ ba bếp ga nhật rất là tiết kiệm ga tế gia đình tôi có bốn người ngày nấu ăn hai buổi một bình ga giá khoảng ờ, ba trăm tư tôi sử dụng được khoảng hai tháng rưỡi cho nên rất là tiết kiệm thì bây giờ á tôi sẽ bỏ pin vào để ờ, test tính năng của bếp Đây. tính năng đầu tiên bây giờ tôi sẽ thử là phá ga khi gió thổi làm tắt lửa tôi sẽ mở cả hai bếp nấu nè và một bếp nướng bếp nướng thì các bạn giữ tay từ 3 đến 5, 5 giây cho cái bề mặt mâm lửa nó lớn nếu mà các bạn ngắn nó bung ra liền á bếp sẽ tắt đây ngọn lửa cháy xanh đẹp đây, tôi sẽ chỉnh lớn lên nè tôi tắt đèn cho các bạn dễ câu ngọn lửa ngọn lửa xanh đẹp thì giờ tôi sẽ chỉnh nhỏ lửa cho dễ thổi để thực hiện tính năng là gió thổi làm tắt lửa tôi sẽ chỉnh nhỏ cả ba bếp rồi thì chỉ sau 5 đến 7 giây thôi cảm biến sẽ nhận được tín hiệu bếp sẽ tự động phá ra lại bếp đã tự động phá ra và kèm theo một tiếng bếp một số nơi bán khác đó, họ cũng quảng cáo đây là tính năng chống trào hàm ý nước trào da làm tắt lửa mà các bạn để ý nè cái đầu chia lửa nó cao hơn mặt bếp hai phân nước mà có trào ra đi nữa thì cũng tràn trên mặt bếp không thể nào làm tắt lửa được nguyên nhân chính do tắt lửa chỉ do gió hơi mạnh bếp nó mới tắt đây bếp đã tự động phá ra cả công tắc ba bếp vẫn còn đang mở đây còn đây là cảm biến chạm đáy nồi khi cảm biến này nó nhận được 250 độ á bếp sẽ tự động tắt lửa và phá ra lại thì khi đó ở dưới đáy nồi á nó phải đặt trên 300 độ thì bếp nó mới phá tính năng thứ hai con sẽ thử là phá ra khi nước cạn nồi tôi sẽ dùng hai miếng sắt này mô phỏng cho hai cái đáy nồi còn nếu các bạn thử tính năng này ở nhà các bạn nên dùng nồi có cái đáy dày nếu mà các bạn dùng nồi có cái đáy mỏng á nó dễ tản nhiệt nhiệt độ mà nó chỉ dao động từ 200 đến 250 độ á, thì cho dù các bạn thử có bụi bếp nó cũng sẽ không phá còn về phần bếp ga nhập á, đánh lửa bằng IC bằng hai cục pin đại nè cho nên khi chúng ta sử dụng một bếp á, thì tất cả các bếp còn lại nó cũng sẽ đánh lửa theo mục đích của nó là đốt cháy lượng ga thừa nếu có dầu trong bếp nên nó sẽ hai bên hơn bếp ga Việt Nam như bên con ó con thỏ nè bên này chỉ sử, sử dụng cho bếp ga Nhật được 15 đến 20 ngày thôi còn bên Panasonic Toshiba là bên Maxell á thì ba loại bên này chỉ sử dụng cho bếp ga Nhật chỉ được 30 đến 40 ngày thì tất cả các loại pin này rất là kém nên các bạn hãy tránh ra còn nói khắc phục về pin đó, đối với dòng pin này tôi sẽ thay thế hai cục pin đại bằng một cục nguồn 3V <coughs> đây là cục nguồn 3V nè sử dụng hai chai pin thì cái đầu chờ tôi đã gắn sẵn ở đây các bạn ờ, gắn vào đây và các bạn gắn vào ổ điện là sử dụng thôi đây tôi sẽ lấy pin ra biết biết sử dụng uh, nguồn 3V hoạt động bình thường đây đi kèm theo nguồn nguồn Mavon đó đó là một cặp pin đại pin đại pin zin hay biết về pin này đã qua sử dụng nhưng dung lượng nó còn rất là tốt nếu mà sử dụng cho bếp ga này á, nó khoảng được 4 tháng pin này để phòng ngừa chúng ta cúp điện để à, bỏ pin vào xài rẻ hơn khuyến mãi có hệ thống phân phối bếp ga nội địa Nhật trên khắp cả nước biết khách tại thành phố Hồ Chí Minh á, xin nhắn vào Zalo Facebook Viber của anh Nam theo số điện thoại 0909 306 149 còn các cửa hàng bếp ra các tỉnh thành khác đó, muốn phân phối thêm mặt hàng nội địa Nhật thì cũng có thể liên hệ với anh Nam qua Zalo Facebook đều được còn các bạn xem YouTube trên TV á, cũng có thể tìm kiếm với từ khóa rẻ hơn khuyến mại để đón xem những video thử bếp nội địa Nhật của chúng tôi và các bạn đừng quên đăng ký subscribe bên dưới video để đón xem những vi những video thử bếp vào ngày mai đây bếp bên à, bên phải tự động ờ, tắt lửa nè nhiệt độ nó là 219 độ bên trái là 229 độ thì tùy mỗi điểm nó sẽ có nhiệt độ khác nhau ngọn lửa tự động giảm nè các bạn như là có tăng chỉnh gì nữa nó cũng không có dỗ dệt nữa bếp ca Nhật á có lò nướng rất là tiện lợi nè nướng thì các bạn nướng được mọi thứ nhưng các bạn phải cắt mỏng ra hai phân khi nướng á, các bạn nên cho nước vào mâm hứng để hơi nước bốc lên cũng làm mềm thực phẩm khi nướng không có bị khô đây bếp bên trái cũng đã tự động tắt lửa và khóa ra sau chế độ là nước cạn rồi đây công tắc hai bếp thì vẫn còn đang mãi đây còn đây là chế độ rang nè rang xào đồ khô nè đây các bạn giữ 3 giây Đây, khi cái đèn này nó sáng đỏ lên thì thông thường á cái đầu quay cảm biến này nó nhận được 250 độ bếp sẽ tự động tắt lửa và phá ra lại thì khi các bạn chọn cái ờ, nhiệt độ này nhiệt độ rang nè thì cái đầu quay cảm biến này nó sẽ tăng hơn 300 độ giúp ta gian xào thời gian nó sẽ lâu hơn sẽ không sợ bị tắt đó thì đối với dòng bếp này nó chỉ có tính năng cơ bản thôi không có tích hợp hẹn giờ nấu và hẹn giờ nướng thì tôi có bán kèm theo ổ cắm hẹn giờ giúp chúng ta thực hiện được thời gian từ 1 đến 60 phút đây thì các bạn mở vào cục nguồn 3 nè các bạn cắm vào ổ điện cắm vào ổ cắm hẹn giờ sau đó các bạn cắm vào ổ điện đây. tôi sẽ thử ờ, một phút trên ổ cắm hẹn giờ khi sử dụng ổ cắm hẹn giờ á các bạn phải để hộp pin chống để sau khi hết thời gian cho nấu cắm hàng giờ bếp nó mới tự, tự động tắt lửa và phá ra lại nếu mà các bạn quên lấy pin ra thì sau khi hết thời gian cho nấu cắm hàng giờ bếp nó cũng sẽ hoạt động ờ, bình thường vì nó vẫn còn nguồn điện cung cấp và pin thì đối với tất cả các dòng bếp ga nội địa Nhật á cái loại van phù hợp với nó là loại van Namilus 345m van này nó cho có lượng tiết lưu ga ổn định và giúp ngọn lửa xanh hơn những bên ga ở nhà mình sử dụng van này bên tôi bán hỗ trợ cho khách giá 130 một số nơi khác á, họ bán khoảng 200 và họ cũng có quảng cáo được nhập khẩu từ châu Âu hay là Nhật á, thì các bạn nên cân nhắc vì tất cả các loại van ga này nó được sản xuất tại Việt Nam nó chỉ mang công nghệ của Nhật thôi van này được sản xuất ở quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh bếp thì được bảo hành một tháng nếu trong ngày đầu bếp có bị lỗi về kỹ thuật á tôi sẽ đổi trả bếp khác bằng giá trị bếp các bạn đã mua dưới bếp thì tôi cũng đã bọc lưới chống chuột và cũng che kín những lỗ lớn xung quanh bếp chống chuột chui vào cắn phá đứt dây điện Đây. sau khi hết thời gian một phút trên nổ cắm nè bếp cũng đã tự động tắt lửa và phá ra đây bếp đã tự động phá ra rồi thì bếp này có nắp che chứa lửa bằng inox nắp che chứa lửa bằng inox á mình xài không sợ mục sát như những loại nắp sắt những loại nắp sắt nha mình xài thời gian lâu nó sẽ bị một chân như thế này còn tác dụng nắp che này á giúp ngọn lửa xè ra hoạt động đúng tính năng của nó thì vừa rồi tôi đã thử hết những tính năng của bếp cảm ơn các bạn hẹn các bạn ở những video tiếp theo